<laughs> xin chào tất cả các học viên của ta Xin giới thiệu với mọi người Ta chính là vua đầu bếp của Mini World Phong cận TV Nấu ăn giỏi mà ăn cũng giỏi nữa <laughs> Xin chào tất cả các học sinh của ta Dạ chào thầy Từ từ chào thầy sao ta Chào, chào thầy, thầy chào, chào, chào, chào thầy này ok ngoan lắm ngoan lắm hôm nay ok bạn ơi hôm nay nè thì thầy giáo phong cận sẽ gọi là hướng dẫn cho gọi là mèo simmy sammy và chị ca mui đó học sinh của mình các bạn ơi và tất cả những bạn fan cách để có thể trở thành một vua đầu bếp ở trong gọi là mini world nha bạn nha thì như bạn đang thấy ở xung quanh mình chính là một cái gian bếp nữa bạn đấy thì nhiệm vụ chúng ta sẽ là nấu ăn mọi người ơi thì đây bây giờ mình sẽ thực hiện cho bạn xem nha rồi bây giờ là thầy sẽ hướng dẫn cho các học trò của thầy cách để gọi là trở thành một vua đầu bếp nha Làm một lần duy nhất thôi á, nhìn để ý nè, ok Rồi mấy học sinh coi này nha ở đây chúng ta đang có một vị khách đó chính là chị mèo à, ok và chị mèo bây giờ đang cần một cái khoai tây chiên và một ly coca nè có thầy làm này nha đầu tiên á là bọn mình lại đây nè lại đây coi nè chúng ta sẽ lấy một cái khoai tây ở trong đây hiểu không đó ừ. xong ta sẽ đem vào đây chúng ta sẽ gọt khoai tây nói chung á là ăn uống cái gì á là cũng phải gọt giỏi đàng hoàng lỡ đâu có thuốc trừ sâu rồi ăn vô là đau bụng á hiểu không đó <laughs> dạ okay. rồi biết rồi à gọt vỏ nè đó xong rồi chúng ta sẽ đem lại cái chảo chúng ta chiên lên nói chung á là ăn cái gì á là cũng phải ăn chín uống sôi hiểu không những cái đồ mà cần ăn chín là chúng ta phải ăn chín hiểu không chứ ai đâu mà gọi là đem trái một cái trái táo để chiên lên đúng không cái này là khoai tây là cần phải chiên thì chúng ta phải chiên hiểu không đó ok cái gì rồi. ăn à, cần cần phải chiên chín thì chúng ta phải làm cho nó chín không thôi là đau bụng á ok rồi. rồi có khoai tây nè bây giờ khoai tây chẳng lẽ giờ mình cầm cái cục khoai tây này mình chọi vô mặt khách đúng không đó làm sao mà được mình phải cầm... luôn đúng rồi mình phải cầm cái khoai tây nè mình lại đây mình lấy cái hũ đó lấy cái hũ nè ok à. vậy là có khoai tây rồi nha tiếp theo nữa là cần coca đúng không coca chúng nó sẽ lấy cho chúng ta một cái ly nè đấy sau đó bỏ cái máy bán coca nó sẽ tự động chảy coca xuống đó gom gom cái máy này hay mua đắt à. tiền lắm á cái máy này hay mua bên mỹ ủa, ủa thầy ơi ủa thầy ơi cái này có phải thầy tự làm đâu cái này là máy nó làm mà à ừ thì cái này là, là khách uống coca chẳng lẽ giờ thầy tạo chế tạo ra coca cho khách tào lao rồi giờ ok bây giờ mình sẽ để khoai tây nè sẽ để coca lên thế là hoàn thành à mấy em thấy dễ không ừ. dễ không dễ dễ, dễ, quá luôn chở anh vua đầu bếp rất là dễ thôi nói chung mình chỉ cần biết nấu ăn còn ăn được hay không thì chưa biết à, ok đó. rồi bây giờ chúng ta cần khoai tây chiên với pizza nè bây giờ à, ca muối đi học sinh ca muối giờ à, thử làm cho thầy coi vâng vâng vâng đầu khoai tây chiên. khoai tây đó rồi khoai tây khoai chiên. tây nè khoai tây xong rồi đem chiên nè cái gì mà nói phải không mới đó mà đã quên rồi khoai tây xong rồi chúng ta phải đem cắt nó ra trời ơi là à, trời vâng, vâng, cắt cắt đây đúng không thầy? Ê, nhưng mà thầy ơi, con con sợ dao, con sợ nhớ chắc cắt vào tay dao. Ừ. Trời trời, làm đầu bếp mà sợ dao như vậy là không được rồi. Thôi được rồi. <laughs> à, à, không, cũng có đơn giản mà. Rồi giờ bỏ vô chiên đi. Đây là tiếp theo là ừ. bỏ vô chiên nè. Đúng rồi. Đó. À. Mà không rồi ok xong rồi đó nè khoai khoai khoai khoai tây chiêu của con nè đó ok rồi con, con con tưởng thầy cướp luôn cả khoai tây của con ok rồi bây giờ bỏ cái hũ đó bỏ cái hũ đi bỏ vào cái hũ rồi rồi con rồi quá giỏi ok rồi bây giờ vậy như vậy nha à, pizza ok bây giờ thầy dạy cho học sinh làm pizza nè coi nè nha chỗ này nè chúng ta đang có một đống pizza đây luôn đó cứ lấy đi ừ. tại pizza này là của nhà thầy mấy đứa cứ lấy thoải mái ok sao cho okay, sẽ đem lại đây. đây pizza thì chúng ta không thể nào mà chúng ta chiên được đúng không pizza làm sao mà chiên pizza là phải nướng ở đây thầy có chuẩn bị một cái lò nướng thầy mua ở điện máy xanh đó ok rồi mình bỏ vô mình cái gì vậy ủa à. thầy ơi máy xanh trả thầy bao nhiêu tiền để quảng cáo vậy thầy có nhận quảng cáo đâu tại thầy mua điện máy xanh thiệt thầy mới nói thôi à, mà đồ trong mini world trong mini world có điện máy xanh không ta À, ờ, chứ không có à, à, à không biết hả không biết <laughs> ok sau đó thầy sẽ để pizza đây nè rồi camui à, bỏ à, khoai tây chiên lên cho khách kìa đây đây đây đây đây đây đó à. thế là xong rồi bây giờ ôi, vẫn là đồi pizza với lại khoai tây chiên nè rồi ok bây giờ nãy giờ ca mui làm nè bây giờ tính lượt sam đi sam làm cho thầy rồi. Ờ, một cái bánh pizza đi trời trời đúng ơi dễ đây bánh pizza còn tay đúng không rồi ừ. giao ờ. khách nè nhẹ nhàng chưa ừ. trời Ê, không được mấy bạn ơi tại sao học trò mình nó lại ngu như vậy vậy trời trời ơi trời à, thầy xin lỗi thầy xin lỗi trời thầy lỡ lời hả bánh pizza là mình phải nướng lên chứ trời sammy này mới à, chỉ à. quên trời ơi tôi quên mà ai nhớ được ờ rồi nướng lên thì mới đưa cho khách được ok rồi tới lượt cà mèo Sammy này đi đây là thầy giáo xưng tôi với ai đây? đúng rồi thầy à, giáo à, thầy xưng em dạ, dạ, xin lỗi thầy dạ con con con quên con quên con nói là thầy con nói là khối học còn à, khoai tây chiên nè khoai tây chiên nãy có hướng dẫn làm hai lần luôn nè bây giờ mèo simi làm khoai tây chiên đây ok cái này là con sẽ không bao giờ gọi là bị dũng ờ, hay cái là đây đầu tiên mình lấy cái này đúng không đúng rồi để khoai tây. Để cho du khách ăn luôn. Yeah, Đấy. khách ăn luôn không nói gì. Trời yeah. ơi là trời chết rồi, tôi mà mở nhà hàng mà có ba đứa học sinh này để làm đầu bếp thì chắc nhà hàng tôi sạch tiệm sớm mấy bạn ơi. Ừ, Ê, làm đàng hoàng ơi coi trời không nhớ hả? Rồi, nó giỡn thôi. Đầu tiên là mình phải gọi là gọt vỏ các kiểu nè. Đó. Đúng rồi. Và tiếp theo mình sẽ gọi đi chiên cho nó đen, cho nó vàng đó. Đúng rồi, cho nó vàng hiểu không? Cho nó giữ ta, giữ giữ xiêm giữ ta, nhớ luôn. Đó. Đó. Rồi, rồi. giờ sao nữa? rồi xong mình sẽ lấy cái này ném cho mặt khách yeah! Dạ! Ôi, trời ôi, trời ơi trời ơi học sinh của ta đem lại bỏ cái hũ à, đàng à, hoàng à, chứ con à, quen con quen cái hũ trời ơi đây hồ dữ thế con vẫn okay. nhớ lời thầy dạy lúc nãy là chúng ta không được ném vào mặt khách và simi quyết định ném vào mặt khách luôn ờ chắc là thầy phải đuổi học simi rồi đó à, con xin lỗi con nó giận rồi đây khoai okay. khách hàng đây rồi bây giờ khách hàng có ăn gì không khách hàng à hamburger Trời ơi, cái này khó nha nè Mọi người coi thầy à? làm hamburger nè Đầu tiên à Đâu? thì mình cần phải lấy cái bánh hamburger Hiểu không Rồi. Sau đó mình để trên thớt à, Thấy không sau đó oh. mình sẽ bỏ một ít rau lên à, khoai từ rau nè phô mai nè với lại cái gì là... à thịt bò đúng rồi lấy thêm thịt bò ở đây nè thịt bò thì chúng ta làm gì chúng ta không thể nào nướng thịt bò được Hả? chúng ta cũng không thể nào chiên trong cái nồi khoai tây được mà chúng ta sẽ có một cái ừ. chảo đây đây là cái chảo à chiên thịt bò ui mấy mấy đứa tránh ra mấy đứa tránh ra lửa kìa lửa lửa lửa lửa lửa rồi coi coi coi coi trần thỏng quá nghe chưa nè thấy không chúng ta sẽ lấy cái ba miếng thịt ra tấm đây mày đây chúng ta sẽ bỏ đây một ít phô mai nè đó sẽ bỏ miếng thịt bò lên rồi bỏ miếng rau lên mà chẳng lẽ rồi đưa vậy cho khách đúng không không được chúng ta phải lấy thêm một cái bánh nữa rồi chúng ta úp ừ. ở phía trên lên đó Thế là chúng ta đã có được một cái hamburger Rửa tay đi Wow, wow. Một, ờ, ok thầy để biết là hamburger không thầy ờ, Mà thầy ơi, thầy ơi, thầy ơi Sao con Rau này con thấy là cái rau này nó chưa được rửa Có sợ bị có sâu ở trong đấy không thầy Thôi yên tâm, rau này thầy rửa sạch sẽ hết rồi Yên tâm, ở ờ, này thầy rửa xong thầy mới để đây chứ Hiểu không Ok, bây giờ à. còn à, khoai tây chiên nè Bây giờ bạn nào Xuân Phong làm khoai tây chiên cho khách đi À. con con, con thuộc rồi nè con thuộc lòng okay. luôn nè sammy đi đây rồi một Làm một nhạc này quay tay tiên nè đó rồi cắt nè rồi tiên nè rồi tiên tiên quá nhanh, nhanh, nhanh, nhanh. Đó, quá quay nhanh cũng hiểm đó rồi rồi rồi đi đi đi bọc bọc lại bọc lại đó bọc lại bọc lại là đó cái chạy vòng vòng rồi đưa khách vô ngầu quá ngầu luôn ok đấy bây giờ khách cần có khoai tây chiên với lại coca nè bây giờ hai bạn xung phong làm đi cô rồi làm đi cô ca cô ca ok ừ, rồi làm khoai tây chiên cho. camu với lại simi làm nè ở giờ simi đang đi cắt khoai tây chiên để làm khoai tây chiên học nghề đi thầy thấy không tụi con thông minh không nó đằng đầu hơi hơi hơi hơi bị hơi bị núp thôi đằng đầu đằng sau thông minh liền <laughs> quá thông minh luôn ok rồi rồi đem đem lại giao giao cho khách đi mình phải làm thật là nhanh không trong vòng gọi là 10 giây là mình phải làm xong đồ ăn cho khách liền ở cần coca nè coi thầy làm 10 giây xong nè được <laughs> một một hai hai mười ba bốn năm mười mười ơi mười mười ơi mười hai mười rồi xong rồi này thấy không ở đâu mà đếm một xong mười vậy ai ai ai ai vậy mấy em học toán vậy hả không không biết không biết tụi em á ờ, bây giờ là còn hamburger với lại là pizza ở nhưng mà mấy cái món này thì làm ăn là dễ ẹt à cho nên bây giờ thầy sẽ chỉ cho mấy em làm một món gọi là khó hơn mày đưa biết món cho món gì không Ui, có hả? Ghê vậy, cũng món món khổ đó là hả? món ăn mà gọi là chỉ có Sammy với Simmy mới làm được thôi chứ ca Camui không bao giờ làm được. Nani? món gì vậy ta? Hả? Đó chính là một món cơm người ta gọi là cơm chó. Trời trời. <laughs> ca Camui thì không bao giờ làm được cơm ờ, chó tại vì ca Camui không có người Thầy ơi, Camui muốn muốn phá chưa? Ê, Camui, bình tĩnh, bình Không có tiền bình tĩnh bình tĩnh đừng đừng đập phá trường đừng đập phá trường ok ai bây giờ là cần hamburger với pizza nè bây giờ chỉ còn có một Ê, phút con làm pizza thôi nè con làm pizza rồi thôi ờ, vậy vậy ca mui làm hamburger đi nhanh lên nhanh lên ờ, rồi mui mới làm khó lắm tại sao lại đưa con cái cái món khó này trời ơi khó thật ấy trời ờ, nhớ nhớ không nhớ hỏi thầy cái thớt cái thớt bên đây nè bà nội ai nhầm <laughs> okay. rồi làm gì nữa chết thịt chết thịt đúng rồi còn một phút 30 giây thôi cố lên nếu như ca mui vượt qua được thử thách này thì ca mui sẽ được 10.000 kim cương cố lên cái gì vậy <laughs> rồi 10.000 kim cương luôn rồi lấy phô mai gì đâu nhanh lên nhanh lên bỏ gì lên trước phô mai rau ờ, thịt ờ, ờ, bánh mì đó xong rồi xong chưa được chưa chưa còn thiếu rau kìa trời học à, không, không, không, à, à, quên rau rau rau ok cái gì nữa ok à, xong rồi rồi ok yeah. xong Em mày giao giao giao giao cho khách đi rồi rồi quá giỏi luôn Ok bạn ơi, thì trong tập này các bạn đã thấy đó Thì trong vòng 10 phút thôi Phong đã có thể đào tạo được gọi là ba gọi là vua đầu bếp ở trong mini world các bạn ơi Đó, quá chuyên nghiệp luôn Mọi bạn thấy rằng là đầu bếp Sammy, đầu bếp xe Simmy đầu bếp uh, mui các bạn thấy rằng là ai là người uh, gọi là nấu ăn giỏi nhất và xứng đáng cái danh hiệu vua đầu bếp đó thì các bạn nhớ bình luận để cho phong biết nha còn bây giờ thì phong nghĩ video nên đây cũng đã rất là dài rồi thì phong nghĩ phong sẽ kết thúc video tại đây đây và nếu như anh em thấy thích video này thì đừng quên hãy để cho phong một like nè một share nè và nhớ đó subscribe đăng ký họ cho kênh youtube của mình nha các bạn nha và bạn thấy thích món nào nhất các bạn thích khoai tây chiên bạn thích hamburger hay là bạn thích uống coca hay là mấy bạn thích gọi là ăn pizza hơn thì bạn nhớ bình luận để cho phong biết luôn nha chứ phong là hamburger là du lịch đó ờ, phong chỉ thích hamburger thôi ok rồi ok và bye bye hẹn gặp lại anh em những video lần sau nha bye bye, bye. bye.